mùa xuân đến muôn hoa đua nở mùa xuân đến con đi lễ chùa vào chùa vai phật linh thiêng mùa xuân đến hát ca reo mừng mùa xuân đến mô vui rộn ràng hương tâm ngát hương đón xuân về cúi đầu con lạy đức phật thích ca cầu cho gia đình mạnh khỏe xuân ấm lên thuận hòa mong một năm ngập tràn yêu thương mùa chùa vái phật linh thiêng mùa xuân đến hát ca reo mừng mùa xuân đến mô vui rộn ràng hương tâm ngát hương đón xuân về cúi đầu con lạy đức phật thích ca cầu cho gia đình mạnh khỏe đôi mùa màng thắm lời mùa xuân ấm êm thuận hòa mong một năm ngập tràn yêu thương